Các học sinh lớp 7 thân mến, hôm nay cô lại tiếp tục hướng dẫn các em ôn tập về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Hôm trước chúng ta đã ôn được một à, buổi về bài này rồi đúng không nào? Hôm nay cô sẽ nâng mức độ bài toán lên nó hơi khó hơn so với cái bài hôm trước. Đấy, chúng ta đi bài thứ nhất là tìm y biết. Đấy, của chúng ta là tỷ lệ thức x trừ một trên ba bằng y cộng 2 trên 4 và x cộng y bằng 20. Và đối với tỷ lệ thức b, tỷ lệ thức c, tỷ lệ thức d thì cũng gần như tương tự dạng như vậy đấy bây giờ chúng ta thấy là cái bài này nó khác ở cái bài trước ở chỗ nào khác ở chỗ nào em à khác ở cái một chỗ là hôm trước chúng ta làm là trên tử chỉ có chữ x hoặc là trên tử chỉ có chữ y nhưng hôm nay tử cô lại cho là x trừ một là một biểu thức đấy ở đây là y cộng hai nó là một biểu thức đấy và đề bài vẫn cứ cho là x cộng y bằng 20 thì cũng tương tự với bài hôm trước đấy như vậy đâu khác ở một chỗ như vậy theo các em suy nghĩ thì làm như thế nào tất cả các bài tập chúng ta đều vận dụng những kiến thức chúng ta đã học để làm không có ở đâu đưa vào xa xôi hết các em phải biết phân loại các em phải biết hình dung ra sử dụng các kiến thức mình đã biết để làm cái bài cái bài này làm thế nào các em mà các em suy nghĩ đi ai đã suy nghĩ ra chưa ai đã suy nghĩ ra chưa à chắc là các bạn đã suy nghĩ ra rồi phải không nào như để cái bảng đây có nói nhá chúng ta vẫn làm tương tự nó là trừ thêm trừ một hay cộng thêm hai thì cứ mặc kệ nó cái quan trọng nhất là các em sử dụng tính chất dãy số bằng nhau làm sao để dùng được cái giả thiết là x cộng y bằng 20 đúng không nào à như vậy chúng ta sẽ giải bài này nhé từ x trừ một trên 3 bằng y cộng 2 trên 4 áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau chúng ta đã suy ra được là cái tỉ số x trừ 1 trên 3 bằng tỷ số y cộng 2 trên 4 bằng tiếp một cái tỷ số là gì? Đó là x trừ 1 cộng y cộng 2. Như vậy nếu chúng ta lấy hai này cộng với nhau thì nó sẽ xuất hiện cái giả thiết đó là x cộng y. Đấy, sau đó chúng ta cứ lấy hai này cộng với nhau cho cô. Như vậy x trừ 1 cộng y cộng 2 trên 3 cộng 4. Và cái giải này bằng cái gì? Đấy, cô có thói quen ghi giải những cả một dãy như vậy để các em nhìn nó dễ. x cộng y cô ghép lại với nhau là x cộng y trong một tổng những đại số ta phải đổi vị trí các số hạng tùy ý miễn là mang dấu đẳng chức của nó đi theo do đó cô ghép x cộng y lại gần với nhau trừ một cộng hai đưa ra sau bằng ba à trên ba cộng bốn đấy thế thì đến đây chúng ta nhìn này có x cộng y sẽ x cộng y đề bài bằng bao nhiêu x cộng y đề bài sẽ bằng bằng hai đúng không nào bây giờ em thay x cộng y bằng 20 vào đó được chưa như vậy sẽ bằng gì bằng 20 trừ 1 cộng 2 trên 7 Đấy, nó giải quá bọn bên dưới nhá Bằng nào? Chúng ta thay nhá Nó bằng 20 trừ 1 cộng 2 trên 7 Tính toán biểu thức trên đây 20 trừ 1 cộng 2 là bằng 21 trên 7 21 trên 7 bằng như vậy sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau chúng ta đã được tính được giá trị của dãy đó bằng ba có nghĩa là gì có nghĩa là x trừ một trên ba bằng ba đấy thế từ x trừ một trên ba bằng ba sử dụng tính chất của tỷ lệ thức các em đã học thì các em tìm x không các em đấy ba đây chúng ta coi là ba phần một được không như vậy là x trừ một nhân một bằng ba nhân ba tức là x trừ một sẽ bằng chín và từ đây có tìm x không các em để tìm ra y đấy. thì cái cách làm đó nó cũng đơn giản phải không nào đấy, từ đây chúng ta có do đó x trừ một trên 3 bằng 3 suy ra x trừ một sẽ bằng 3 nhân 3 là bằng 9 ta nhân luôn nhé từ x trừ một bằng 9 nó suy ra được x bằng 9 cộng 1 bằng 10 đấy từ đó chúng ta đã được kết quả x bằng 10 sau khi có x rồi chúng ta có thể tìm y giống như nãy cô nói bằng hai cách cách một chúng ta cho y cộng 2 trên 4 bằng 3 được chưa cách hai là chúng ta sử dụng cái x cộng y bằng 20 được chưa nào à, cô sử dụng x cộng y bằng 20 cho nó nhanh nhé à, mà này mà x cộng y lại bằng 20 chúng ta suy ra y sẽ bằng 20 trừ x tức là bằng 20 trừ 10 và bằng bằng 10 Đấy. đến đây chúng ta kết luận vậy x bằng 10 y bằng 10 đây là kết quả của bài toán thì hoàn toàn tương tự với cách làm của câu A chúng ta cũng tiến hành làm câu B câu B là từ x cộng 3 trên 5 bằng y trừ 1 trên 2 chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng dãy số bằng nhau nhưng mà chúng ta sử dụng trừ hay là cộng đấy thì để phụ thuộc vào cái đề bài Đấy. Vậy và đây là cho cái gì các em? Là người ta chọn x trừ y bằng 26 Phải không nào? À, thế thì ở đây đây là x cộng 3 Còn đây là y trừ 1 bây giờ Để xuất hiện x trừ y Thì cô cũng lấy x trừ 3 trừ cho y trừ 1 đây để chúng ta suy ra x cộng 3 trên 5 bằng y trừ 1 trên 2 bằng x cộng 3 trừ cho y trừ 1 trên 5 trừ 2 đấy thế tại sao chỗ đây cô ấy hư hỏng vì nó có dấu dấu trừ còn ở trên đây cũng đóng hư hỏng thì dấu cộng thì đóng hư thì khi mở ngoặc ra nó vẫn giữ nguyên đấy do đó chỗ dấu trừ này các bạn lưu ý nhé, rất nhiều học sinh là không lấy hư hỏng của cô mà lại bỏ ngoặc luôn vì quên mất vì đây ta mở ngoặc là là x cộng ba trừ y cộng một trên 5 trừ 2 bằng x trừ y chúng ta đưa lại gần nhau đưa lại gần nhau là bằng x trừ y cộng 3 cộng 1 trên 5 trừ 2 có tính luôn là bằng bằng 3 các em nhé và theo đề bài x trừ y bằng mấy bằng 26 cộng 3 cộng 1 trên 3 26 cộng 3 cộng 1 26 cộng 3 là 29 29 cộng 1 là 30 30 phần 3 30 phần 3 là bằng bằng 10 được không nào như vậy chúng ta chẳng làm được tìm tích 1 trên 2 bằng 10 Từ đó chúng ta suy ra cái gì? À chúng ta suy ra là x cộng 3 chia 5 bằng mấy em? Bằng 10 Chúng ta suy ra x cộng 3 bằng 5 nhân 10 là bằng x cộng 3 bằng 50 vậy x sẽ bằng 50 trừ 3 và bằng 47 Đấy mà y trừ x bằng 26 à x trừ y bằng 26 cô biết nhầm x trừ y bằng 26 chúng ta suy ra y sẽ bằng x trừ 26 tức là bằng 47 trừ 26 47 trừ 26 bằng mấy các em? Bằng 21 Phải không nào? Đấy, như vậy từ đó ta tìm ra được x bằng 47 Còn y thì bằng 21 Vậy là trả lời vậy x bằng 4 bằng y bằng 2 Đấy. thì đó là chúng ta đã sử dụng tính chất dạy tỉ số bằng nhau để chúng ta giải quyết cái bài toán bài toán đó hơi cổng kềnh phức tạp hơn so với những bài toán của lúc trước lúc nào bây giờ chúng ta di chuyển qua câu c và câu d lên nhé chúng ta tiếp tục bài c lên nhé chúng ta vẫn cứ từ x cộng 3 trên 2 bằng 2 trừ y trên 3. Thế giờ để sử dụng tính chất giải về số bằng nhau như thế nào thì các em phải quan sát cái đề bài cho. Đề bài thấy rằng là x cộng y. Đấy, nhưng ở đây của chúng ta lại có x này, cái số 3 số này chúng ta cũng không quan tâm lắm nhé. Ở đây có x nhưng ở đây lại có gì các em? Trừ y. Thế làm sao để biến thành cộng y được các em? À, vậy thì chúng ta lấy cái này trừ cái này, trừ với trừ nó sẽ là cộng phải không nào? Đấy, như vậy từ đó chúng ta suy ra x cộng 3 trên 2 bằng 2 trừ y trên 3 bằng x cộng 3 trừ cho 2 trừ y. Đấy, như vậy chúng ta trừ hai cái này với nhau thì ở dưới đây cũng phải lấy 2 trừ 3. À, bây giờ chúng ta mở ngoặc. Mở ngoặc là x cộng 3 để nguyên, mở ngoặc đằng trước dấu trừ thành là trừ 2 cộng y. Yeah. Như vậy sau khi làm như vậy chúng ta xuất hiện cái cộng y. Cộng y chính là cái chúng ta cần. Bởi vì đề bài đã cho là x cộng y mà, phải không nào? 2 trừ 3 là bằng âm 1 x cộng y có thay luôn nhé là bằng 12 như vậy sẽ là 12 cộng 3 trừ 2 trên âm 1 bằng 12 cộng 3 trừ 2 trên âm 1 12 cộng 3 là bằng 15 15 trừ 2 là bằng 13 13 trên 1 âm 13 à, Được chưa? Các em nhấn ra được chưa? Như vậy cái dãy này x cộng 3 trên 2 bằng 2 trừ y trên 3 bằng bằng bằng và bằng vậy chúng ta sử dụng kết quả nó bằng âm 13 để chúng ta tìm x nhé vậy do đó là x cộng 3 trên 2 bằng âm 13 suy ra x cộng 3 sẽ bằng 2 nhân âm 13 Đấy, 2 nhân âm 13 chính là âm 26 âm 26 thì suy ra x sẽ bằng âm 26 trừ 3 và kết quả bằng âm 29 Đấy. như vậy chúng ta đã tìm được x việc tìm đi chúng ta cũng không nên hay ờ, là uh, tính theo cái cách là hai trừ đi trên ba bằng âm bằng a mà tính có khi nó dài hơn chúng ta thay vào cái tờ x cộng y bằng 12 mà x cộng y bằng 12 chúng ta suy ra là x bằng âm 29 như vậy giờ là âm 29 cộng y bằng 12 từ đây ta suy ra y sẽ bằng 12 cộng 29 chuyển âm 29 sang như vậy sẽ là bằng 41 chính là kết quả cuối cùng khi chúng ta trả lời x bằng 5 chín còn y thì bằng 40 chúng ta trả lời vậy x bằng âm 29 còn y thì bằng 41 Đấy, chúng ta chuyển qua câu D chúng ta quan sát câu D này cô ghi cái từ tỷ lệ thức cô ghi ra đây để em quan sát cho dễ bằng 2 y trừ 1 trên 6 Đấy. chúng ta lại quan sát cái câu G này kiến thức của chúng ta và quan sát cái đề bài thì ở đây nó khác ở chỗ nào đây đề bài lại chọn ba x trừ y nhưng ở đây là chỉ có x thôi vậy có làm xuất hiện được ba không các em à, chúng ta làm xuất hiện được ba tương tự như ở cái bài giảng trước của cô chúng ta phải nhân cả tử vào mẫu của cái này với với ba thì sẽ xuất hiện ba nhưng ở đây lại chúng ba lại đề bài là gì là hai y mà đây lại là gì các em là trừ hai y đấy như vậy chúng ta vừa nhân cái này ba vừa sử dụng tính chất giải hữu sâu với nhau cho phép trừ chứ không phải phép cộng được chưa nào vậy từ đây chúng ta suy ra nhân cả tử và mẫu với ba nó sẽ bằng gì bằng 3 nhân x cộng 1 trên 3 nhân 5 là 15 bằng 2 y trừ 1 trên 6 và sử dụng tính chất giải tỉ số bằng nhau cho cái dãy này vậy thì cái dãy này bằng cái dãy gì lấy từ trừ từ đúng không như vậy là 3x vi của nhân luôn các em nhé ba nhân vào đây luôn trừ cho 2 y trừ 1 trên 15 trừ 6 bây giờ chúng ta mở ngoặc ra là mở ngoặc ra nó sẽ thành là 3x cộng 3 mở ngoặc đằng trước dấu trừ xuất hiện ngay cái trừ 2y mà chúng ta cần Đấy. vì đề bài nó cho là 3x trừ 2y mà vậy đã có rồi đúng không nào trừ 1 chuyển thành cộng 1 trên 15 trừ 6 bằng 9 Đấy. bây giờ cô sẽ thay kết quả đề bài là 3 trừ 2y đưa lại gần nhau 3x trừ 2y đưa lại gần nhau cộng 3 cộng 1 đưa lại về sau trên 9 3x trừ 2y của đề bài bằng 23 23 cộng 3 cộng 1 trên 9 23 cộng 3 cộng 1 bằng mấy em? 23 cộng 3 là 26, 26 cộng 1 27 27 trên 9 Và 27 trên 9 bằng mấy? À chính là bằng 3 Đấy. Và từ đó chúng ta sẽ được cái tỉ số này bằng đúng không nào mà tỷ số này bằng ba có nghĩa là tỷ số này cũng bằng ba đúng không như vậy từ đó chúng ta có do đó x cộng 1 trên 5 bằng 3 suy ra x cộng 1 sẽ bằng 5 nhân 3 là 15 mà 15 vậy thì x sẽ bằng 15 trừ 1 là 14 Đây, thì đối với bài này cô lại đặt cho các em làm cho các em này một lần các em biết nhá như vậy cái tỷ số 2 đi nên chúng ta cho rằng là 2y trừ 1 trên 6 cũng bằng 3. Suy ra là 2y trừ 1 sẽ bằng 6 nhân 3 là 18. Vậy thì 2y sẽ bằng 18 cộng 1 là 19. Vậy thì y sẽ bằng 19 phần 2. Thì tí nữa các em sẽ tìm y bằng cái cách khác, đó là cái cách để bài. Là dựa vào cái 3x trừ 2y bằng 23 các em dựa vào cái 3x trừ 2y bằng 23 mà x các em tìm ra bằng 14 rồi. Hiểu chưa nào? Thì các em sẽ tìm y dựa vào cái đề bài nhá. Còn ở đây cô hướng dẫn chúng ta tìm y dựa vào cái tỷ số này cho các em biết cách một cách không có lần sau là nhiều người đã làm tỷ số này em không biết tại sao nhá. đây Bây giờ cô sẽ chuẩn bị bài tập cho các em để các em luyện thêm cái cạnh kỹ năng để làm cái dạng bài này. Dù nó hơi phức tạp nhưng mà chúng ta cứ tuần tự thực hiện theo từng bước thì chúng ta sẽ làm được thôi em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em. Thì chúng ta cố gắng hoàn thành bài tập thật tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo.